Trong các tôn giáo, Phật giáo xác thực là có tiền nhất. Tiền do đâu mà có? Do bố thí. Càng thí càng đưa tới nhiều hơn. Đừng nên hỏi xin tiền người khác. Cứ tận hết sức tu bố thí, nó sẽ đưa tới. Dân gian Trung Quốc thờ thần tài Thần tài là ai? Chính là Đại Phu Phạm Lãi Của nước Việt thời Xuân Thu À, có lẽ người bình thường biết đến Phạm Lại chẳng nhiều lắm. Nhưng người biết Tây Thi rất nhiều. Tây Thi là vợ của Phạm Lại. Thuở trẻ Tây Thi bị quốc dương là câu tiễn phái sang nước ngô làm gián điệp trước mặt ngô Dương phù sai sưu tập tình báo do vậy nước ngô lẽ đầu giảng dông quốc Nước ngô đã mất rồi Cô ta trở về ôm lấy chồng cùng nhau rời khỏi câu tiễn đi buôn bán người này thông minh có trí huệ yêu nước thực hiện hy sinh hiến dân buôn bán được mấy năm bèn phát tài Sau khi phát tài Bèn đem của cải Cứu giúp nhân dân đói nghèo Tức là tán tài Đi khắp nơi kết duyên Bố thí cúng dường à, Bố thí hết rồi Từ món vốn nhỏ nhoi lại buồn bán Sau hai ba năm lại phát tài 他命里有财嘛。Quý à, vị thấy lịch sử ghi ông ta là tam tụ tam tán à, Trong mạng ông ta có tiền của à, Bố thí hết rồi mấy năm sau lại phát đạt Lại còn phát tài nhiều hơn trước Phát tài rồi lại tán tài Tam tụ tam tán Đây là điển hình khuôn mẫu cho giới thường nhân vì thế người Trung Quốc coi ông ta là tài thần Trong quá khứ thờ tài thần là thờ phạm lại Tôi thấy ở Đài Loan cũng thờ thần tài Nhưng xem ra là ai? Quan công Quan công chẳng dính dáng gì đến phát tài Quan công tượng trưng cho nghĩa khí Trong 12 đức mục Quan công đại diện cho lễ nghĩa liêm sĩ Trọn chẳng tượng trưng cho của cải Thờ Phạm Lãi Làm tài thần thì có lý Phải học tập ông ta Quý vị mới có thể phát tài à, à, Do vậy bố thí hết sức trọng yếu Kẻ muốn phát tài hãy tu tài bố thí Của cải chẳng dành cho mình của cải phải vì quảng đại quần chúng quý vị mới thật sự phát tài thứ ba quản tu cúng dường điều này trọng yếu quý vị xem nó được đạt thành điều thứ ba à, vô cùng trọng yếu à, người trong thế gian bất luận à, thuộc quốc gia nào chủng tộc nào À, tuy văn hóa khác nhau à, tín ngưỡng khác nhau nhưng tâm cầu của cải giống nhau tâm cầu trí huệ giống nhau cầu khỏe mạnh sống lâu giống nhau dạ. quý vị thấy tối thiểu là ba thứ này giống nhau Bất luận đi tới đâu Quý vị hỏi người ta có muốn ba thứ ấy hay không Muốn à, Năm xưa tôi ở Mỹ à, Gần như các thành phố lớn đều đã đi qua à, Tôi gặp kẻ khác đều hỏi Tôn giáo bất đồng Những người hàng xóm của chúng tôi cũng rất thân thiết Tôi đều hỏi họ có muốn ba thứ ấy hay không? Muốn. Họ cũng chẳng phải là Phật giáo đồ. Nhưng hỏi họ, họ muốn. Bất luận tin theo đạo nào họ đều muốn. Ba thứ ấy do đâu mà có? Đều do rộng tu cúng dường mà có. Nhưng họ không biết. À, Mười năm trước Năm 1999 Tôi ở Tân Gia Ba Có duyên phận thường qua lại với chính đại tôn giáo ở Tân Gia Ba À, Về sau chúng tôi rất thân thuộc Đều biến thành bạn thân thiết Rồi chuyện gì cũng đều bàn luận Có rất nhiều người hỏi tôi Thầy rất có tiền Tiền do đâu mà có à, Thật đấy à, Trong các tôn giáo Phật giáo xác thực là có tiền nhất. Tiền do đâu mà có? Do bố thí. Càng thí càng đưa tới nhiều hơn. Đừng nên hỏi xin tiền người khác. Cứ tận hết sức tu bố thí, nó sẽ đưa tới. dân gian trung quốc thờ thần tài thần tài là ai chính là đại phu phạm lãi của nước việt thời xuân thu có lẽ người bình thường biết đến Phạm Lại chẳng nhiều lắm. Nhưng người biết Tây Thi rất nhiều. Tây Thi là vợ của Phạm Lại. Thuở trẻ Tây Thi bị quốc dương là câu tiễn phái sang nước Ngô, làm gián điệp trước mặt Ngô Dương Phù Say, sưu tập tình báo. Do vậy, nước Ngô lẽ đầu giảng dông quốc. Nước Ngô đã mất rồi Cô ta trở về ôm lấy chồng cùng nhau rời khỏi câu tiễn đi buôn bán người này thông minh có trí huệ yêu nước thực hiện hy sinh hiến dân buôn bán được mấy năm bèn phát tài Sau khi phát tài Bèn đem của cải dạ dạ. Cứu giúp nhân dân đói nghèo Tức là tán tài Đi khắp nơi kết duyên Bố thí cúng dường à, Bố thí hết rồi Từ món vốn nhỏ nhoi lại buồn bán Sau hai ba năm lại phát tài À, Quý vị thấy lịch sử ghi ông ta là tam tụ tam tán à, Trong mạng ông ta có tiền của à, Bố thí hết rồi mấy năm sau lại phát đạt Lại còn phát tài nhiều hơn trước Phát tài rồi lại tán tài Tam tụ tam tán Đây là điển hình Khuôn mẫu cho giới thường nhân vì thế người Trung Quốc coi ông ta là tài thần Trong quá khứ thờ tài thần là thờ phạm lại Tôi thấy ở Đài Loan cũng thờ thần tài Nhưng xem ra là ai? Quan công Quan công chẳng dính dáng gì đến phát tài Quan công tượng trưng cho nghĩa khí Trong 12 đức mục Quan công đại diện cho lễ nghĩa liêm sĩ Trọn chẳng tượng trưng cho của cải Thờ Phạm Lãi Làm tài thần thì có lý Phải học tập ông ta Quý vị mới có thể phát tài à, à, Do vậy bố thí hết sức trọng yếu Kẻ muốn phát tài hãy tu tài bố thí Của cải chẳng dành cho mình của cải phải vì quảng đại quần chúng quý vị mới thật sự phát tài chúng ta muốn thông minh trí huệ hãy nên tu pháp bố thí quả báo của pháp bố thí là thông minh trí huệ quả báo của vô úy bố thí là được khỏe mạnh sống lâu vô úy là gì khi người khác gặp khó khăn hoặc lúc họ kinh quản sợ hãi quý vị có thể giúp người ấy hóa giải khiến cho người ấy thân tâm bình an đó là vô ý bố thí quả báo là được khỏe mạnh sống lâu à, tu vô ý bố thí thuận tiện nhất đơn giản nhất là ăn chay đừng ăn thịt chúng sanh quý vị thấy chúng sanh khi bị giết đáng thương lắm chúng chẳng có năng lực chống cự bị quý vị giết ăn Nỗi oán hận của chúng vĩnh viễn chẳng quá giải. Do vậy, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta hai câu danh ngôn. Dục tri thế gian đau binh kiếp. Đau binh kiếp là chiến tranh. Nếu quý vị thật sự muốn biết chiến tranh trên thế gian này do đâu mà có, vì sao có chiến tranh? Nếu mong cho thế gian này vĩnh viễn không có chiến tranh Đức Phật có dạy một câu Trừ phi chúng sanh bất ngật nhục Nếu chúng sanh chẳng ăn thịt nữa Chiến tranh trên thế giới này chẳng còn nữa Nói cách khác Chiến tranh là do chúng ta ăn thịt Đó thật sự là nhân tố thứ nhất. Oan oan tương báo, chẳng xong, chẳng kết thúc. Vì thế không sát sanh Không ăn thịt Là vô ý bố thí Tích cực hơn nữa Khi chúng ta thấy chúng sanh bị bắt, bị giết Có thể cứu một mạng cho chúng Bạn dùng tiền chuột để phóng sanh Đó là chuyện tốt cứu cho chúng sanh một mạng chúng sẽ cảm ơn đội đức quý vị đó là vô ý bố thí phạm vi của vô ý bố thí cũng vô cùng rộng lớn Chúng ta phải biết tu công đức ấy như thế nào. Đó cũng là tu công đức khỏe mạnh, à, sống lâu. Phải yêu thương che chở tiểu động vật. Cây cối, hoa cỏ. Vì sao? chúng nó đều có linh tánh. À, Trong Phật môn, giới luật của người xuất gia có câu Thanh tịnh tỳ kheo bất đạp sanh thảo. Cỏ mọc rất tươi tốt. Quý vị đạp lên nó để đi. Nó có vui lòng hay chăng? Chẳng phải là nó không có tri giác. Nó có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩ con người. À, không chỉ cây cối, hoa cỏ Có thọ tưởng hành thức Kể cả sông núi đại địa Bùn cát đá Đều có thể thấy nghe Hiểu ý của con người Vì thế Phải cung kính hết thảy Do đạo lý này Chúng nó chẳng phải là vô tri, chết cứng. À, Do vậy, chúng ta đối với hết thảy mọi vật đều phải cung kính. Vì vật chất và tinh thần vĩnh viễn nối liền. À, vĩnh viễn không thể tách rời. Trong kinh Đức Phật dạy trong một hạt trần sa Hiện thời các nhà lượng tử lực học cũng phát hiện Trong một hạt di trần có thông tin viên mãn của toàn thể vũ trụ Do đó hiền thủ đại sư Bảo một di trần trọn khắp Pháp giới Xuất sanh vô tận Di trần còn như thế Hà huống cây cối hoa cỏ Hết thảy các động vật À, 所以我们懂得这个道理。 vì thế chúng ta hiểu đạo lý này Quảng tu cúng dường mới thật sự cúng dường chính mình Khiến cho chính mình có của cải vô tận Trí huệ tướng hảo Đều từ chỗ này mà có Chư Phật Bồ Tát thật sự làm